Chào buổi sáng tất cả các em Các bạn ơi, hiện tại thì chị đã có mặt ở đây rồi Các bạn đã vào học cùng với chị chưa nhở? Ừ, xin chào các em Ồ, hôm nay các bạn vào rất là đúng giờ đây đúng không? <laughs> Rồi, buổi học ngày hôm nay chúng mình sẽ chuyển sang một cái nội dung mới nhé Nếu như trong hai buổi học trước chúng ta ôn tập về kiến thức nền này chúng ta ôn tập thông qua hình thức là giải đề và cùng với đó là vẽ sơ đồ tư duy đúng không thế thì ngày hôm nay chúng mình sẽ chuyển sang một nội dung mới đây là một nội dung rất là cần thiết và cũng rất quan trọng bên cạnh kiến thức nền ý, thì các bạn còn cần phải có phương pháp làm bài đúng không nào nếu như mà chúng ta ví việc làm văn của chúng mình là việc nấu một món ăn ngon đi thì để cho ra đời một món ăn ngon như thế bên cạnh những nguyên liệu đúng không nào bên cạnh những nguyên liệu chất lượng thì đấy chính là kiến thức nền thì các bạn còn cần phải biết cách nấu nữa này cần phải biết cách gia giảm gia vị này thì những cái cách gia giảm gia vị ấy cách nấu ấy chính là phương pháp làm bài đúng không? Thế bây giờ nhá, chúng ta thử hình dung là bây giờ chúng ta có trong tay cả một kho những cái kiến thức nền như thế rồi Nhưng vận dụng như thế nào để mà làm thật tốt một đề bài được đưa ra thì đấy lại là vấn đề của phương pháp Thế nên là trong chương trình ôn tập của chúng mình không thể thiếu phương pháp được Và buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ học về phương pháp viết văn nghị luận các em nhé Hôm nay chúng mình sẽ đến với phần phương pháp Và phần phương pháp này thì trước tiên chúng ta sẽ học về văn nghị luận trước. Được chưa nào? Và cụ thể chính là dạng nghị luận văn học. Rồi, à, buổi ngày mai chúng ta sẽ học về văn tự sự và buổi cuối cùng thì chúng mình sẽ học về nghị luận xã hội các bạn nhé. Thế nên là các em cứ bình tĩnh, tất cả mọi nội dung chúng ta sẽ cùng ôn tập với nhau. Ở đây nói về văn nghị luận văn học ấy, nói về phần nghị luận văn học thì đây sẽ là phần mà chiếm số điểm nhiều nhất trong đề thi của chúng mình. Đúng không nào? Và điều để cho chúng ta có thể ăn được cái số điểm cao nhất, chiếm được số điểm cao nhất ở trong phần nghị luận văn học này thì chị chia ra làm hai yếu tố nhé. Thứ nhất là chúng ta cần phải có kiến thức nền. Chúng ta cần phải nắm vững, nắm vững cái kiến thức nền này đã. Được chưa? nhớ nắm vững kiến thức nền. Thì phần này chúng ta đã ôn tập rồi. Đúng chưa? Là thông qua hai buổi vừa rồi, vừa là học cùng với chị cũng là vừa thông qua việc các em tự thiết lập những sơ đồ tư duy, thực hiện các thử thách là các bạn đã ôn tập về kiến thức nền rồi này. Thế còn hôm nay thì chúng ta sẽ học về phương pháp. Trong phần phương pháp này thì chị lại tiếp tục chia nhỏ ra nữa nhé. Ở đây thì chị biết là có những bạn chúng ta sẽ thi dạng là viết bài văn nghị luận văn học, nhưng cũng có những bạn là chúng mình thi dạng viết đoạn văn, đúng chưa? Nên ở đây chị chia ra làm hai dạng nhé, là bài văn và đoạn văn. Trong đó bài văn thì chúng mình cần phải đảm bảo ba phần cơ bản là mở bài này, là thân bài này, là kết bài này Đúng chưa? Còn đoạn văn thì chúng ta phải viết một đoạn văn theo đúng yêu cầu của đề bài. Những cái yêu cầu đó thì chủ yếu là khác biệt ở phần mở và kết, đúng không nào? Mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn. Rồi, được chưa nào? Đó, thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng dạng một nhá. Nào, một nhỏ, chị sẽ đi từ đoạn văn trước đi đi từ nhỏ đến lớn nhá hôm nay nhường cho các em nhỏ này đi nhường cho các bạn nhỏ mà thi dạng viết đoạn văn này được chưa rồi chúng ta sẽ học về đoạn văn trước sau đó thì học về bài văn nhé trong phần đoạn văn này các bạn chú ý cho chị này khi chúng ta phải viết một đoạn văn nghị luận văn học thì thường cấu trúc đề sẽ đưa ra cho chúng mình thứ nhất các bạn phải xác định được từ trong đề bài cho chị nhé từ trong đề bài là các bạn phải xác định được cho chị những vấn đề như sau một là vấn đề nghị luận Tức nghĩa là ta phải viết một đoạn văn bàn luận về điều gì, đúng chưa? Thứ hai là các bạn phải xác định được cho chị là dạng đoạn văn mà đề bài yêu cầu là gì. Đó là tổng phân hợp hay là diễn dịch hay là quy nạp. Được chưa? Chị viết tắt như này không biết các bạn có dịch ra không? Đây, chúng ta có 3 dạng văn cơ bản và đề bài thì cũng sẽ chỉ ra vào một trong ba dạng này thôi. Đó là tổng phân hợp này, diễn dịch này hoặc là quy nạp này. Đó, được chưa nào? Đấy, thì trong đề bài các bạn phải xác định rõ cho chị điều này Chứ nếu như từ đề bài mà chúng mình chủ quan chúng ta không đọc kỹ Thì sai ngay từ cái lỗi cơ bản rồi Đúng chưa? Đấy là điều thứ hai Và điều thứ ba các bạn không được quên Chính là xác định cho chị xem dung lượng mà đề bài yêu cầu là gì Thường thì đề bài sẽ yêu cầu chúng mình viết một đoạn văn từ 12 đến 15 câu. Đúng chưa nào? Từ 12 đến 15 câu. Thế nên rằng là với cái khoảng dung lượng như thế này thì chúng ta phân bổ như thế nào cho phù hợp? Thì bây giờ đi sâu vào cùng với chị nhé. Nào, với khuôn khổ là 12 đến 15 câu. Thế thì các bạn chia ra thành 3 phần cho chị này. Mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn. Được không? Mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn. Trong đó này, mở đoạn dao động từ 1 đến 2 câu. Kết đoạn cũng dao động từ 1 đến 2 câu thôi. Như vậy là chúng ta đã mất tối đa 4 câu rồi thì còn lại phần thân đoạn của chúng mình chúng ta sẽ khoảng độ còn độ khoảng bao nhiêu ạ? Từ uh, khoảng độ 13 cho đến 10 à khoảng độ từ 11 cho đến 13 câu, đúng chưa nào? Đó, à đâu, không phải, ở đây chúng ta phải trừ đi hẳn 4 câu mà, đúng chưa? Thế nên là trong phần thân đoạn là chúng ta sẽ dao động khoảng độ là từ 8 cho đến 10 câu. Đó, Đấy, như vậy là chia ra trước như vậy là các bạn để ước lượng nhé Chúng ta không được phép viết mở đoạn quá dài dòng hay là kết đoạn quá dài dòng đâu Cái cách thông minh của chúng mình là nên tập trung tối đa dung lượng cho phần thân đoạn các bạn bao giờ cũng viết rất là dài ở phần này và phần này là phần mà cần chúng ta phải đầu tư nhiều nhất thế nên phần mở đoạn và phần kết đoạn các bạn sẽ ưu tiên viết những phần thật là ngắn gọn cho chị nhé ngắn gọn nhưng phải đúng như thế nào là đúng ạ? Đúng là phải đúng theo cấu trúc của đoạn văn này. Bây giờ nhá, phần đoạn văn diễn dịch nào, A nhỏ. Đi vào đoạn văn diễn dịch và đoạn văn tổng phân hợp. Tại sao chị lại chia cái nhóm này đầu tiên? Bởi vì nhóm này thì sẽ có mở đoạn giống nhau. Đúng chưa? Là đều phải có câu chủ đề. Rồi, trong đoạn văn diễn dịch và đoạn văn tổng phân hợp thì phần mở đoạn đều phải chứa câu chủ đề. Các bạn có đồng ý với chị điều đó không? Đúng chưa? Thế nên là trong phần mở đoạn của đoạn văn diễn dịch và đoạn văn tổng phân hợp chúng ta phải nêu câu chủ đề luôn. Thế thì ở đây chị có một cái phần mở đoạn mẫu cho các bạn nếu như chúng ta có làm những đề liên quan đến các đoạn trích trong truyện Kiều nhá. Được không nào? Nếu như đề bài yêu cầu chúng mình thứ nhất là viết một đoạn văn diễn dịch hoặc là đoạn văn tổng phân hợp thì chúng mình sẽ áp dụng phần mở đoạn này. Thứ hai là đề bài là phải liên quan đến một vấn đề nằm trong truyện Kiều nhá. Thì các em các em có thể hình dung như thế này câu chủ đề là câu chúng ta phải nêu được vấn đề nghị luận và phạm vi phân tích ở trong đó. Đúng không nào? Và ở đây nó lại là vị trí mở đoạn nữa mà lại chỉ dao động từ 1 đến 2 câu, thậm chí có những thầy cô ấy là để chúng ta gọi là làm bài một cách chuẩn chỉnh nhất ý, thì chỉ cho phép một câu thôi. Một câu mà phải nêu đầy đủ các vấn đề mà lại vừa muốn mong muốn là gì? Vừa mong muốn là câu đó của chúng ta, phần mở đoạn đó của chúng ta phải hấp dẫn nữa cơ. Chứ không muốn là mở đoạn cứ gọi là đi vào trực tiếp vấn đề luôn quá khô khan đúng không? Thế thì các em có thể tham khảo ở ờ, hai cách như sau nhé. Cách một này, Cách một chúng ta vẫn dùng cấu trúc như bình thường thôi, thế nhưng mà chúng ta sẽ đánh cái ấn tượng vào những phần mà chúng ta áp dụng từ trong nhận định các em nhé. Ví dụ, khi mà đề bài đưa ra cho chúng mình là hãy uh, viết một đoạn văn diễn dịch nêu cảm nhận của em về vẻ đẹp của nhân vật Thúy Kiều ở trong đoạn trích chị em Thúy Kiều chẳng hạn. Và đoạn văn đó chỉ khoảng từ 12 đến 15 câu. Đó, thế thì ở đây chúng ta thấy là một vấn đề liên quan đến chuyện Kiều rồi nhá. Thì các bạn có thể viết như thế này ạ. Trong tác phẩm Truyện Kiều, một kiệt tác được coi là quốc hoa, quốc hồn, quốc túy của văn học Việt Nam, đại thi hào Nguyễn Du đã thể hiện thành công vẻ đẹp của nhân vật Thúy Kiều qua đoạn trích Chị em Thúy Kiều. Đó, được không? Nhớ chị viết lại như thế này. Đây, một câu, chính xác là một câu rồi đấy. Trong tác phẩm truyện Kiều, gạch ngang này một kiệt tác được coi là hoặc là được ví như được coi là hoặc là được ví như quốc hoa quốc hồn quốc túy của văn học Việt Nam. Phẩy này, đây mới là phần chúng ta dẫn dắt thôi nhá, chưa hết một câu đâu. Phẩy, Đại thi hào Nguyễn Du. đã khắc họa thành công cộng với vấn đề nghị luận qua phạm vi phân tích Được chưa? Đây sẽ là cái công thức cho chúng mình nhé. Đây chính xác là cái công thức cho chúng mình này. Chúng ta chỉ cần thay vào hai vị trí, đó chính là vị trí vấn đề nghị luận và vị trí phạm vi phân tích thôi là chúng ta đã có những mở đoạn khác nhau rồi và áp dụng cho tất cả các đề bài về chuyện Kiều luôn. Kể cả là đề bài chị vừa mới nêu nhá hay là một đề bài khác như là ờ, hãy viết một đoạn văn tổng phân hợp nêu cảm nhận của em về tâm trạng của Thúy Kiều trong 8 câu cuối của đoạn trích Kiều Lộc Ngưng Bích đi. Đấy, thế với đề bài như vậy thì chúng mình sẽ viết như thế nào? Ví dụ các em có thể áp dụng công thức này như sau này. Trong tác phẩm Truyện Kiều, một kiệt tác được ví như quốc hoa, quốc hồn, quốc túy của văn học Việt Nam, đại thi hào Nguyễn Du đã thể hiện một cách đầy thấm thía tâm trạng của Thúy Kiều. Đây, vấn đề nghị luận là tâm trạng của nàng Kiều nhé. Qua 8 câu cuối của đoạn trích Kiều ở Lầu Ngưng Bích. Đấy, đơn giản như vậy thôi, trong một câu thôi, vừa đảm bảo là nêu được vấn đề nhá, vừa đảm bảo là có những cái điểm mới mẻ trong câu dẫn dắt này bởi chúng ta sử dụng này, mượn những từ ngữ rất là hay, rất là đắt ở trong nhận định của tác giả Phạm Quỳnh để chúng ta đưa vào đây. Được không? Đấy, đấy là cách đầu tiên nhá. Cách thứ hai này, vẫn còn một cách nữa và cách này thì các bạn muốn viết mở bài chúng ta cũng có thể áp dụng được luôn này. Đó chính là thay vì việc chúng ta viết những câu mà theo cái trình tự chủ ngữ đến vị ngữ ấy, đấy, những cái câu cơ bản bình thường thì bây giờ chúng ta sẽ nhấn mạnh phần vị ngữ đảo lên trên. Chúng ta sẽ dùng cấu trúc đảo ngữ để mở cho phần mở đoạn của mình nhá. Ví dụ, ví dụ này, đây chúng ta có thể áp dụng công thức như sau. Thật, được chưa nào? Cộng với cả những cái tính từ thể hiện cho vấn đề nghị luận được chưa nào sau đó là phạm vi phân tích đã nêu bật hoặc làm nổi bật hoặc thể hiện rõ cộng với vấn đề nghị luận. Được chưa? Nào các bạn ơi, hình dung ra không nào? Ồ, hôm nay camera hay bị ao nét thế nhỉ? Cứ hay bị mờ cơ ý. Đây, bây giờ nhá, chị lấy ví dụ này Cái công thức này ý, không chỉ chúng ta áp dụng cho những đề về chuyện Kiều không đâu Mà tất cả các đề bài kể cả là văn học trung đại hay là văn học hiện đại các bạn đều áp dụng được luôn chị lấy ví dụ nhé đề bài của chúng mình là cảm nhận về tâm trạng của thúy kiều ở trong uh, câu cuối của kiều là ngưng bích đi đúng chưa nào thì ở đây chúng ta có thể viết là gì ạ thật tha thiết và xúc động đó, thật tha thiết và xúc động Tính từ của chị ở đây là tha thiết và xúc động nhá Bởi vì là tám câu cuối đó Thì nó để lại những cái ấn tượng vô cùng da diết Vô cùng xúc động trong tấm lòng của bạn đọc Khi mà cảm nhận về tâm trạng của Kiều Thế nên chị sẽ dùng tính từ là thật tha thiết và xúc động này Thật tha thiết và xúc động tám câu thơ cuối trong đoạn trích Kiều ở Lầu Ngưng Bích đã thể hiện rõ tâm trạng của nàng Kiều. Đấy, nhớ rất đơn giản đúng không hay là một đề bài khác đi chẳng hạn ví dụ như là hãy cảm nhận à, hãy nê, hãy phân tích về hình tượng nhân vật lục vân tiên khi mà à, có hành động cứu kiều nguyệt nga đó trong đoạn mà lục vân tiên đánh cướp ý thì chúng ta có thể viết là gì ạ thật gì à thật mạnh mẽ và phi thường đó thật mạnh mẽ và phi thường à, những câu thơ đầu tiên đó hoặc là những câu à, 14 câu đầu tiên trong đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga đã thể hiện rõ chân dung người anh hùng Lục Vân Tiên. Đấy, được chưa nào? Các bạn hình dung ra chưa? Các bạn đã hình dung ra chưa nào? Rồi, đấy là đấy là cái đề bài tiếp theo nhé Hoặc áp dụng cho văn học hiện đại cũng rất là tốt này Ví dụ chúng ta cần phải viết một đoạn văn tổng phân hợp Nêu cảm nhận về biểu hiện của tình đồng chí trong bài thơ đồng chí chẳng hạn Thì ta có thể viết là gì ạ? Thật bình dị mà vô cùng thiêng liêng đó, thật bình dị mà vô cùng thiêng liêng. Mười câu thơ giữa của bài thơ Đồng Chí đã thể hiện rõ biểu hiện của tình đồng chí đồng đội. Đấy, rất đơn giản thôi cái cấu trúc này các bạn học thuộc lòng luôn cho chị nhá là không bao giờ lo là phần mở đoạn của mình bị bí nữa rồi đó, được chưa nào? Các bạn có hiểu vấn đề không nhỉ? Các em đã nắm được vấn đề chưa? Và đây sẽ là phần mở đoạn áp dụng cho những đoạn văn diễn dịch và đoạn văn tổng phân hợp. Bởi vì là chúng ta đang viết cái câu chủ đề mà, đúng chưa? Đấy, đấy là phần mở đoạn nhá. Đấy là phần đoạn văn diễn dịch và tổng phân hợp này. Sang đến đoạn văn quy nạp và đoạn văn tổng phân hợp. Thì ở đây có phần nào giống nhau ạ? đoạn văn quy nạp và đoạn văn tổng phân hợp thì sẽ giống nhau ở phần nào? Tất nhiên rồi, sẽ giống nhau ở phần kết đoạn đúng không các em? Được chưa nào? Sẽ giống nhau ở phần kết đoạn bởi vì phần kết đoạn của đoạn văn quy nạp và đoạn văn tổng phân hợp sẽ chính là câu chủ đề của đoạn đó. Rồi, được chưa nào? Sẽ chính là câu chủ đề của đoạn đó. Thế thì ví dụ ở đây, các bạn ơi có những cái cách, có một cái cách như thế này, có một cái bí kíp như thế này. Thường sẽ không ai nói cho các bạn đâu. Nhưng trong buổi hôm nay chị bật mí luôn nhá. Cách dễ nhất để chúng mình viết phần kết đoạn ấy là viết ngược lại so với phần mở đoạn. Mở đoạn chúng ta mở ra như thế nào thì bây giờ chúng ta kết lại là chúng ta đi theo cái trình tự ngược lại. Đó, thế tương ứng với cả cách mở đoạn này nhá. Thì chúng ta có thể có cách kết đoạn như sau. Cách một này như vậy được chưa nào như vậy này trong phạm vi phân tích phẩy cộng với tên tác giả này đã khắc họa thành công hoặc là đã khắc họa một cách chân thực hoặc là đã khắc họa một cách rõ nét hoặc là đã khắc họa một cách đầy thấm thía và xúc động về vấn đề nghị luận cộng với vấn đề nghị luận được chưa nào góp phần tạo nên hoặc là tạo nên những ấn tượng sâu bền hoặc là những dung cảm sâu bền của kiệt tác truyện Kiều. Các em có thể dừng lại tại đây luôn hoặc có thể bổ sung thêm là một quốc hoa. Quốc hồn, quốc túy của văn học Việt Nam. đó các bạn đã thấy chưa các bạn đã thấy là ở đây chị chỉ đi theo cái trình tự ngược lại thôi là đã có ngay một phần kết đoạn rồi nếu như bên trên chị đi từ chuyện kiều rồi chị nêu ra tác giả nguyễn du rồi nêu ra phạm vi phân tích và vấn đề nghị luận thì bây giờ chị tổng kết lại phạm vi phân tích và vấn đề nghị luận trước sau đó là nêu ra giá trị và ý nghĩa của chuyện kiều đó đấy là cách một nhá cách số 2 là chúng ta lại viết ngược lại so với cách ở bên trên cách hai này Ừ, được không nào? Để đánh dấu đây là câu mở đoạn thì à, đây là câu kết đoạn thì tốt nhất các bạn cứ dùng cho chị là như vậy hoặc là tóm lại đi. Để chưa nào? Như vậy hoặc là tóm lại nhá. Đó, rồi sau đó là vấn đề nghị luận đã được thể hiện hoặc là khắc họa thật như thế nào đó là cộng với những tính từ mà ta đã sử dụng ở bên trên đấy được chưa nhớ ví dụ như là uh, như vậy tâm trạng của nàng kiều đã được thể hiện một cách đầy xúc động đó được không nào đây đã được thể hiện một cách đầy da diết và xúc động qua hoặc là trong phạm vi phân tích để lại bao ấn tượng khó phai trong lòng bạn đọc Rồi, được chưa? Quá đơn giản luôn, quá đơn giản nhá. Nghị luận có yếu tố miêu tả, miêu tả nội tâm thì mình làm sao vậy chị? Ở đây chị đang chị chị đang đang đang hiểu cái câu hỏi của bạn Đức ở đây ấy là phần văn nghị luận của mình là mình đang đi phân tích những đoạn thơ hoặc là những câu thơ có sử dụng nghệ thuật miêu tả nội tâm của tác giả đúng không? còn nếu như trong văn nghị luận ý, thì đúng là có những yếu tố miêu tả có cả yếu tố tự sự có cả yếu tố biểu cảm ở đấy nữa thế nhưng mà chúng ta không phải là đang đi tả lại hoặc là đang đi kể lại một tâm trạng của một nhân vật nào cả nên là các bạn chú ý là chúng ta đặt câu hỏi hay là khi mà chúng mình tìm hiểu đề bài ấy, là các bạn phải tìm hiểu đúng và sử dụng cái cách diễn đạt làm sao chuẩn chỉnh nhá Đúng không? Rồi thế thì đối với yêu cầu đề bài nếu như mà cần phải đưa thêm những cái yếu tố vào ấy thì các em ơi, chúng ta sẽ dùng một cách như thế này để không bị quên nhá và luôn luôn được có điểm này chứ không bao giờ bị mất điểm nếu như chúng mình quên. Đấy là khi mà chúng mình thiết lập ra cái dàn ý ấy thì các bạn sẽ dùng cái dấu sao hoặc là dùng một cách nào đấy đánh dấu vào cho chị cái ý nào mà các em sẽ muốn đưa thêm các yếu tố khác vào nữa được không? Ví dụ nhá, kể cả là trong một bài văn tự sự của chúng mình đi chẳng hạn Thì đối với một chi tiết nào đó em sẽ muốn đưa thêm yếu tố miêu tả này Em sẽ muốn đưa thêm yếu tố biểu cảm vào trong đấy Thì để cho tránh bị quên, để cho tránh bị cái tình trạng là khi mà chúng mình đã đi sâu vào viết rồi Hăng say vào viết rồi mà xong rồi bị quên mất ấy Thì chúng ta nên đánh dấu vào gạch ra các ý chính và dùng đánh dấu đấy đánh cái dấu sao ở trong cái ý mà chúng ta muốn đi sâu đánh cái dấu sao vào trong cái ý mà chúng ta sẽ muốn đưa thêm các yếu tố khác vào như vậy là để chúng ta không bị quên nhá được không còn đưa như thế nào ấy thì thực sự không thể có công thức được bởi vì nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào trong cái mạch văn của các em nếu như đưa ra công thức ở đây mà toàn bộ bài của chúng mình nó không phù hợp ấy thì nó sẽ khiến cho bài văn hay là đoạn văn của chúng ta bị khập khiễng lắm đó thế nên là ở đây chị chỉ có thể hướng dẫn các bạn về mở đoạn và kết đoạn được thôi hay là mở bài và kết bài đó hay là những cái cách viết chung áp dụng ở trong thân bài thôi còn lại thì các bạn phải tùy thuộc vào trong cái mạch văn của mình nữa được không rồi đấy nhá đây là về phần đoạn văn đó, đây sẽ là về phần đoạn văn và những bạn mà chúng mình thi viết đoạn văn là chúng ta chỉ cần dựa vào những phần mở đoạn và kết đoạn như thế này thôi là chúng ta đã tiết kiệm thời gian rồi. Không phải vò đầu bứt tai khi mà đối diện với những phần mở đoạn và kết đoạn nữa. Còn đối với đoạn văn quy nạp thì mở đoạn như thế nào và đối với đoạn văn diễn dịch thì kết đoạn ra làm sao? Đoạn văn diễn dịch ý, thì phần kết đoạn chúng ta tuyệt đối không được tổng kết lại vấn đề đâu nhé đúng không nào thì chúng ta viết đến cái luận điểm cuối cùng và chúng ta kết lại tại đó luôn chứ chúng ta sẽ không tổng kết lại toàn bộ vấn đề còn đối với loại văn quy nạp này phần mở đoạn của chúng mình chúng ta không nêu câu chủ đề nhé mà chúng ta sẽ đi vào luận điểm đầu tiên luôn đi vào phân tích luôn đấy được chưa nào rồi, đây sẽ là về phần đoạn văn này. Bây giờ chúng mình sẽ bước sang dạng bài văn nhé. Nào, bài văn của chúng ta. Đây, chắc là các bạn đang chờ đợi đây đúng không nào? Hai nhỏ là về bài văn nghị luận văn học bài văn nghị luận văn học thì chúng ta sẽ có 3 phần là mở bài này thân bài này và kết bài này trong đó phần thân bài những buổi trước chúng ta đã ôn đấy sẽ có 3 luận điểm chính luận điểm 1 là luận điểm khái quát tác giả tác phẩm và vấn đề nghị luận luận điểm 2 là luận điểm chúng mình sẽ đi phân tích hoặc là cảm nhận Luận điểm 3 sẽ là luận điểm chúng mình đánh giá về đặc sắc nội dung và nghệ thuật. Thì những phần này chúng ta đã ôn tập ở trong những buổi trước rồi Chị đã cùng với các bạn chúng mình thiết lập dàn ý, thiết lập sơ đồ tư duy rồi đúng không? Thì trong buổi hôm nay chị sẽ hướng dẫn các bạn cách viết mở bài và kết bài nhé Được chưa nào? Trước tiên à cách viết mở bài A nhỏ, mở bài Thật ra ấy, thì phần mở bài này và phần kết bài này đã có một chiến dịch riêng dành cho các em rồi Nhưng chiến dịch này thì đã tổ chức khá là lâu rồi đấy Không biết ở đây đã có những bạn nào đã từng tham gia chiến dịch dạy sớm học văn Và luyện viết về mở bài và kết bài cùng với chị chưa? Có bạn nào ở đây chúng ta tham gia chiến dịch đấy không? Chị nhớ không nhầm thì chiến dịch đó diễn ra vào khoảng độ tháng tháng 8, tháng 9 gì đấy Tầm tháng 8 tháng 8 các em ạ, khoảng tháng cuối tháng 7 đầu tháng 8 vừa rồi thôi. Đó, một cái chiến dịch mà chúng ta luyện viết mở bài và kết bài cùng với nhau cũng là về văn học trung đại luôn. Ừm, được không nào? Thế thì nếu như ở đây có rất nhiều bạn chưa từng biết đến ý, thì hôm nay chị sẽ hướng dẫn nhá. <laughs> có em tham gia rồi ạ. À. Và các bạn cũng đã nhận tài liệu rồi đúng không? Ừ, thế thì bây giờ sẽ cùng nhớ lại với chị này. Trước tiên, trước tiên, phần mở bài cấu trúc của chúng mình bao giờ cũng phải gồm có hai phần là dẫn dắt và nêu vấn đề. Đúng chưa? Dẫn dắt và nêu vấn đề. Đó, thế thì ở đây ý, cái phần nêu vấn đề là phần mà chúng ta sẽ phải dựa vào trong đề bài Chứ chúng mình sẽ không thể nào mà tự viết trước được, chúng mình không thể nào học thuộc lòng trước được Bởi vì không thể biết trước là đề bài sẽ đưa ra như thế nào Cái mà chúng mình chuẩn bị trước được chính là phần dẫn dắt này này Đúng chưa? Thế phần dẫn dắt của mở bài thì chúng ta có thể đi từ rất là nhiều hướng Có thể đi từ đề tài sáng tác này Có thể đi từ phong cách sáng tác này Đúng không? Cũng có thể là đi từ hoàn cảnh ra đời của tác phẩm này Hoặc chúng ta đi từ những đoạn thơ Hoặc nhận định phù hợp đó thế ở đây ờ, đối với các bạn ở trong khóa vip ý, thì chị có hướng dẫn các bạn là một phần mở bài và một phần kết bài áp dụng cho tất cả các đề bài liên quan đến chuyện kiều có lẽ là ở đây có những bạn đã từng nghe rồi đúng không đó là phần cấu trúc mở bài khi chúng ta đi từ nhận định của tác giả phạm quỳnh đấy Đúng không nào? À, tác giả Phạm Quỳnh đã từng nhận định là gì ạ? Đó là một nước không thể không có quốc hoa, chuyện Kiều là quốc hoa của ta. Một nước không thể không có quốc túy, chuyện Kiều là quốc túy của ta. Một nước không thể không có quốc hồn, chuyện Kiều là quốc hồn của ta. Đó, và để làm nên quốc hoa, quốc hồn, quốc túy ấy, nhà thơ Nguyễn Du, à tác giả Nguyễn Du hoặc là đại thi hào Nguyễn Du đã vận dụng sáng tạo nhiều bút pháp nghệ thuật đạt đến độ chuẩn mực và đặc sắc đó, đặc biệt là bút pháp gì thì chúng mình sẽ áp dụng tùy vào trong đề bài của chúng mình nhé. Rồi, sau đó chúng ta nêu ra vấn đề nghị luận. Ừ, còn phần kết bài thì chị hướng dẫn các bạn là kết bằng một cái đoạn thơ của tác giả Tố Hữu. Đến phần kết bài thì chị sẽ nêu lại. Nhưng bên cạnh cách viết đó thì có một cái công thức như thế này các bạn có thể áp dụng chung cho phần văn học trung đại này. Được không nào? Áp dụng chung cho phần văn học trung đại nhá. Đây, đó chính là công thức chúng ta đi từ đề tài rồi, thế thì nếu muốn đi từ đề tài thì các bạn phải ôn lại cho chị để biết được rằng này Về văn học trung đại nhé, chúng ta có những tác phẩm như sau, có những văn bản như sau Chuyện người con gái Nam Sương Và các đoạn trích ở trong chuyện Kiều ấy thì cùng viết về đề tài người phụ nữ Đúng chưa nào? Người phụ nữ trong xã hội phong kiến Đó. Tiếp theo này chúng ta có những tác phẩm nào nữa? Chúng ta có đoạn trích là Hoàng Lê Nhất Thống Chí trích hồi thứ 14 này. Thì ở đây đề tài là gì? Chúng ta có thể viết là gì? Đây sẽ là tác phẩm mà được viết theo cái cảm hứng, cảm hứng về hiện thực. Là ngồi bút hiện thực đấy. Được chưa nào? Hay là đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga Thì ở đây chúng ta có thể thấy đề tài mà tác giả Nguyễn Đình Chiểu muốn đưa vào đây chính là đề tài về những người anh hùng hảo hán. Đúng không nào? Người anh hùng hành hiệp trượng nghĩa ở đời. Đó, thế thì chúng ta sẽ dựa vào trong những cái thông tin này để chúng mình viết. Ví dụ công thức của chúng mình sẽ là như sau này, cách viết áp dụng riêng cho phần văn học trung đại nhé. Nào, trong nền văn học trung đại trong nền văn học trung đại Việt Nam. Tên đề tài đã trở thành mảnh đất màu mỡ hoặc đã trở thành đã trở thành điểm gặp gỡ của nhiều tâm hồn nghệ sĩ được không nào của nhiều tác giả hoặc là cây bút được chưa nào? Rồi, ví dụ nhé, trong nền văn học trung đại Việt Nam, đề tài người phụ nữ đã trở thành điểm gặp gỡ của không ít những cây bút hoặc là đã trở thành điểm gặp gỡ của nhiều tác giả hay là đề tài người phụ nữ đã trở thành mảnh đất màu mỡ để nhiều cây bút tìm đến và và gieo những hạt mầm văn chương ví dụ như vậy đúng không? Sau cái câu đó nhá, sau câu đó thì chúng mình sẽ đến với câu tiếp theo này. Đến với câu tiếp theo thì chúng mình cần phải bắt đầu nêu ra về tác giả và tác phẩm rồi đây. Dùng một câu dẫn dắt như vậy thôi, đến đây là phải nêu ra tác giả tác phẩm nhá. Và cộng với tên tác giả là một cây bút tiêu biểu được không nào viết về đề tài này Rồi, được chưa nào? Sau đó thì chúng mình sẽ nêu ra vấn đề nghị luận thôi nhá sau đó thì chúng mình sẽ nêu ra vấn đề nghị luận thôi các bạn đã hình dung ra chưa đây uh, ví dụ như là và tác giả nguyễn du là một cây bút hoặc là là một nhà nhân đạo chủ nghĩa với tác phẩm truyện kiều là một tiếng khóc vĩ đại về những người phụ nữ trong xã hội xưa đó sau đó thì chúng mình sẽ nêu ra vấn đề nghị luận nhá được chưa nào? Hay là thay thế vào một đề bài khác này Đề bài của chúng ta là phân tích hình tượng người anh hùng Lục Vân Tiên Trong đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga đi Rồi, thế thì có, chúng ta có thể viết là gì ạ? Trong nền văn học trung đại Việt Nam Đề tài về người anh hùng lý tưởng Đã trở thành điểm gặp gỡ của nhiều tác giả Hoặc là đã trở thành mảnh đất màu mỡ để nhiều tác giả chọn à, đi tới và gieo những hạt mầm văn chương và tác giả Nguyễn Đình Chiểu là một cây bút tiêu biểu viết về đề tài này. Ông đã xây dựng thành công chân dung của người anh hùng Lục Vân Tiên trong tác phẩm Chuyện Lục Vân Tiên, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc là đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga với chân dung về người anh hùng như thế nào ạ? Hành hiệp trượng nghĩa và à và có tấm lòng nhân đạo. Đó, các bạn có thể viết như vậy. Được không? Đây sẽ là cái công chức công thức chung nhé đây sẽ là công thức chung để chúng mình áp dụng là chúng ta sẽ đi từ đề tài tuy nhiên tuy nhiên các bạn nhớ là để áp dụng được cái này ý, thì các bạn phải nhớ đề tài của các tác phẩm nếu như chuyện người con gái Nam xương hay là những đoạn trích ở trong truyện Kiều thì đó là đề tài người phụ nữ trong xã hội phong kiến nhá. Được chưa? Đó hay là Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga thì chúng ta có thể biết là đề tài về những người anh hùng lý tưởng trong xã hội xưa. Đó, rồi, đấy là về phần mở bài nhá. Rồi thế thì bây giờ sang đến phần kết bài. B nhỏ phần kết bài này À tất nhiên là sẽ còn nhiều cách viết mở bài nữa Nhưng mà trong khuôn khổ buổi học hôm nay thì chị hướng dẫn chúng mình một cách viết như vậy nhá đó nếu như muốn tham khảo thêm các bạn có thể là đọc thêm nhiều những bài văn mẫu này đọc thêm nhiều những bài văn hay bởi mỗi bài văn thì đều có những cách mở bài và kết bài khiếp riêng khác nhau rất là đặc sắc nên các em có thể tham khảo hoặc là tới đây này tới đây khi mà chúng mình đã kết thúc về chiến dịch kết thúc về khóa học miễn phí ôn thi giữa kỳ này rồi thì thể theo cái nguyện vọng của các bạn và cái mong muốn chúng ta tham gia một khóa học để dành riêng cho việc ôn thi học kỳ 1 ý thì chị có mở một khóa học để chúng mình mình cùng với nhau ôn thi học kỳ 1 Đã gọi là khóa học ôn thi thì đây sẽ là khóa học mang tính chạy cấp tốc Và chúng ta sẽ học trong khoảng độ 1 tháng khoảng học học trong khoảng 12 buổi và chị sẽ chia ra là mỗi tuần chúng mình học từ 3 đến 4 buổi đó chỉ trong vòng từng đấy buổi thôi ôn tập tất tần tật các kiến thức về về nghị luận văn học về tự sự về nghị luận xã hội luôn trong nghị luận văn học chúng ta ôn kiến thức của tất cả các văn bản trong chương trình kỳ 1 từ trung đại đến hiện đại luôn đó và đặc biệt là những bạn mà tham gia khóa học ôn thi cuối kỳ này thì các bạn sẽ được tặng kèm một cuốn tài liệu và trong quá trình học là chúng mình sẽ ghi vào cuốn tài liệu đấy luôn có rất là nhiều nhiều những điều hay ho cho khóa học này nhưng mà hôm nay thì chị mới xin phép được bật mí một chút xíu như vậy thôi nhá đó và sẽ có những cái phần ưu đãi dành riêng cho những bạn tham gia trong khóa học miễn phí ôn thi giữa kỳ này nên chị mong là chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau cho đến hết khóa học nhá rồi, thế thì quay trở lại với cả phần chúng ta đang tập viết ở đây Thì bây giờ tập viết về phần kết bài nào Phần kết bài ý, thì sẽ có cấu trúc là tổng kết lại vấn đề Và sau đó là chúng ta sẽ viết phần mở rộng Đúng chưa? Nhớ tổng kết vấn đề và sau đó thì chúng mình sẽ viết phần mở rộng. Đấy, thế thì ở đây nếu như trên này chị hướng dẫn các bạn là mở bài đi từ đề tài đi thì ở dưới này phần kết bài chị cũng sẽ hướng dẫn chúng mình tổng kết về mặt đề tài luôn nhá. Đồng ý với chị không? Để chúng ta có một cái cấu trúc để làm sao mà đầu cuối tương ứng. Đầu cuối tương ứng không chỉ về mặt dung lượng mà còn là đầu cuối tương ứng cả về mặt nội dung nữa cơ. Ừm, được chưa nào? Nhớ, chúng ta ở đây thì cái phần kết bài này công thức cho phần kết bài mà đi từ à, phần đề tài đi. Phần mở rộng này chị sẽ mở rộng về đề tài nhá. Các bạn đồng ý với chị không nào? Phần uh, mở rộng này chị sẽ mở rộng về đề tài này. Trước tiên, trước tiên cái công thức này ý, thì cái câu đầu tiên của công thức này là các bạn phải có cái câu tổng kết vấn đề nhá. Câu tổng kết chị gọi đó là câu tổng kết thì các bạn sẽ áp dụng luôn cái câu tổng kết ở trong phần kết đoạn mà chị vừa mới hướng dẫn này này. Đây này, nhá, được chưa? Chị gọi đây là câu tổng kết này. Đó, các bạn sẽ áp dụng luôn. Ví dụ như là uh, tóm lại uh, hình tượng nhân hình tượng người anh hùng Lục Vân Tiên đã được khắc họa một cách đầy sinh động và ấn tượng trong đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga đó xong nhá xong cái câu tổng kết thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mở rộng về đề tài này đọc những trang thơ hoặc là trang văn ấy hoặc là trang truyện thơ bởi vì truyện kiều hay là truyện lục vân tiên thì là thể loại truyện thơ mà đúng chưa nào ta lại càng thêm chân quý Được chưa nào? Ta lại càng thêm chân quý một cây bút xuất sắc. Hoặc là một cây bút lỗi lạc. Viết về đề tài cộng với tên đề tài. Được chưa nào? Viết về đề tài này cộng với tên đề tài phải góp phần làm nên diện mạo nền văn học trung đại Việt Nam. đặc sắc và có sức sống lâu bền Được chưa? Ví dụ nhá, như vậy này, câu tổng kết này, như vậy uh, vẻ đẹp hoặc là như vậy hình tượng của người anh hùng Lục Vân Tiên đã được thể hiện rõ qua đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga, đọc những trang truyện thơ ấy, ta lại càng thêm chân quý một cây bút lỗi lạc, viết hoặc là một cây bút lỗi lạc xây dựng về hình tượng người anh hùng lý tưởng trong xã hội xưa. Được không nào? Nhớ, góp phần làm nên diện mạo nền văn học trung đại Việt Nam đặc sắc và có sức sống lâu bền. Rồi, được chưa nào? Đấy, đấy sẽ là phần công thức kết bài mà chúng ta muốn kết tại đề tài. Như vậy là mở từ đề tài mà kết lại cũng từ đề tài luôn. Các em có thể áp dụng cái công thức này nhé. Và đây là công thức dành cho phần văn học trung đại. Còn nếu như mà sang văn học hiện đại thì các em chỉ cần thay chữ trung đại này thành chữ hiện đại thôi. Đúng chưa? Ví dụ trong nền văn học hiện đại Việt Nam, đề tài người lính không biết tự bao giờ đã trở thành mảnh đất màu mỡ để biết bao nhiêu tác giả tìm đến và gieo mầm văn chương. Đó, và nhà thơ Chính Hữu là một trong những cây bút tiêu biểu viết về đề tài này. Bài thơ đồng chí của tác giả chính hữu là một trang thơ hay và xúc động về người lính trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Đó, đúng không? Hay xong trong phần kết bài chúng ta có thể viết là gì ạ? Như vậy, với những trang thơ mộc mạc và giản dị, nhà thơ chính hữu đã thể hiện thành công và thấm thía tình đồng chí đồng đội giữa những người lính buổi đầu kháng chiến chống Pháp. Đọc những trang thơ ấy, ta lại càng thêm chân quý một cây bút xuất sắc viết về đề tài người lính, góp phần làm nên diện mạo nền văn học hiện đại Việt Nam đặc sắc và có sức sống lâu bền. Hình dung ra chưa ạ? À, đây sẽ là phần công thức để các bạn áp dụng chung nhé Và đây sẽ là phần phương pháp mà hôm nay chị hướng dẫn chúng mình Như chị đã nói đấy, phần thân bài chúng ta đã rèn luyện trong những buổi trước rồi Và trong những buổi trước thì các bạn cũng đã được rèn luyện mấy kiến thức nền Nên cũng có thể áp dụng vào trong đoạn văn luôn, trong phần thân đoạn luôn Còn ngày hôm nay là chị hướng dẫn chúng mình về phương pháp viết những phần mở và kết Mở bài, kết bài, mở đoạn và kết đoạn Các bạn đã nắm rõ chưa nào? Các em ơi, chúng mình đã nắm rõ chưa? Nào các bạn ơi, chúng mình đã nắm rõ chưa nhở? Ừm. Đâu hết rồi? Các bạn đi chơi đâu hết rồi? <laughs> Ừm. Ổn đúng không nào? Đó, có kịp ghi lại không? Các em đã kịp ghi lại chưa? Rồi, rất là tốt. Chị thấy nhiều những cái tên quen thuộc ở đây quá này Có những bạn ở khóa VIP 1 cũng có những bạn khóa VIP 2 nữa này <laughs> Mấy buổi gần như là chị phải tha thiết mong mỏi là các bạn dậy sớm học cùng với chị Hôm nay mới thấy nhiều những cái tên quen thuộc đây này À kịp đúng không? Rồi, đó, thế là trong buổi ngày hôm nay À chị ơi chị nêu lại kết bài của buổi 1 được không ạ? Bữa đấy em chưa viết xong uhm, Kết bài của buổi 1 là là là kết bài nào nhở <laughs> chị đang đang đang chưa nhớ ra là kết bài của buổi 1 em đang muốn nói đến là là phần kết bài nào ở đây không phải là buổi nào chị cũng hướng dẫn mở bài và kết bài đâu trong buổi 1 và buổi 2 ý, là chị hướng dẫn các bạn ôn tập về kiến thức nền đó còn đến ngày hôm nay thì mới học về mở bài kết bài mở đoạn kết đoạn thôi <laughs> rồi, như vậy nhá Thế thì bây giờ sẽ là phần mà chúng ta nếu như đã nắm rõ rồi Thì để rõ hơn nữa và hình dung ra được cách viết Thì các bạn thực hiện thử thách buổi 3 cho chị nào Thử thách buổi 3 Rồi, thử thách buổi 3 của chúng mình sẽ là như sau Viết hoàn chỉnh mở bài và kết bài cho một trong những đề bài em đã làm trong hai buổi trước Được chưa nào? Còn đối với những bạn mà chúng mình thi viết đoạn văn nhá Thì các bạn viết hoàn chỉnh cả một đoạn văn cho chị Được chưa? Đó nhá, chị đọc lại phần thử thách buổi 3 này là các bạn sẽ viết hoàn chỉnh phần mở bài và kết bài cho một trong những đề bài em đã làm trong hai buổi trước. Hai buổi trước chúng ta đã có hai đề bài rồi đấy, đúng không? Thậm chí là buổi hôm qua là có tận mấy đề bài liền. Thì các bạn chọn ra cho chị một đề bài và các bạn viết phần mở bài, kết bài thật hoàn chỉnh cho chị. Các em có thể tự do trong việc chọn cách ờ, đi từ đề tài hoặc là dẫn dắt như thế nào là tùy các bạn. Nhưng các bạn viết hoàn chỉnh cho chị và phải bám sát vào đề bài đấy nhá. Rồi, đối với các bạn viết đoạn văn ấy thì các em sẽ sẽ chọn một trong hai cái đề đoạn văn của buổi 1 và buổi 2 để chúng mình viết để rèn luyện chủ yếu là để các bạn rèn luyện thôi chủ yếu là để các bạn áp dụng những phần chúng ta vừa mới học để hình dung ra được cách viết bởi chị biết là nói như thế này ý, chị hướng dẫn và đọc ví dụ lên các bạn nghe có vẻ trôi tai đấy nhưng đến lúc mà chúng mình viết là chúng mình bị quên đúng không thế nên không còn cách nào khác là các bạn phải vận dụng thôi là các bạn phải làm bài tập thôi Ừ, được chưa nào? Đó, ờ, cái bảng vinh danh nhá, bảng xanh vinh danh các bạn mà học tập chăm chỉ trong khóa học này vẫn đang được nối dài thêm từng ngày từng ngày luôn. Đó là một cái tín hiệu, một cái dấu hiệu rất tích cực. Nên chị mong là tiếp nối các bạn hiện tại đang xem ở đây, các bạn lại tiếp tục thực hiện thử thách buổi 3 với cái yêu cầu như sau này là các bạn tự làm làm ra giấy hoặc là làm trên máy tính cũng được nhá đó nhưng các em làm xong thì các bạn sẽ nộp bài bằng cách như sau này có hai bước chính Bước 1 là chúng ta phải đăng lên trang cá nhân cùng với hai hashtag như sau. Là học văn chị Hiên trung học cơ sở. Và hashtag thứ hai là ôn thi giữa kỳ. Đó, Đấy, có hai hashtag như vậy chúng mình đăng công khai ở trên trang cá nhân nhé. Sau đó, bước số 2 là chúng mình sẽ nộp nộp lại cái ảnh là bài làm của mình ý tại bài đăng ở trên fanpage này luôn. Các bạn đã thấy bài đăng nộp bài của buổi 1, buổi 2 rồi đấy thì buổi 3 cũng như vậy và sẽ kéo dài trong suốt cả khóa học này luôn đó để xem xem là có bạn nào có tên điểm danh ở trong bảng vàng mà à đâu trong bảng xanh chứ bảng xanh điểm danh những con ong chăm chỉ những chú ong chăm chỉ của 2K7 năm nay thì sẽ để xem xem là có cái tên nào mà xuất hiện ở trong tất cả các buổi đây À đúng không nào, hành trình của chúng mình như ngày hôm nay là đã bước sang phần một nửa rồi đấy Cũng đã đi được một nửa hành trình rồi Chúng ta sẽ có khóa học ôn thi giữa kỳ này là kéo dài trong hết cả tuần này luôn Và đến ngày thứ bảy thì chúng ta sẽ có một bài thi thử đó, chúng ta sẽ có một bài thi thử vào buổi tối thứ bảy Và những bạn làm bài thi thử này Trước tiên thì bạn nào điểm cao nhất là chúng mình sẽ được nhận hưởng cái ưu đãi giảm học phí ở trong khóa học ôn thi cuối kỳ Đó, sẽ có ba cái gói ưu đãi dành cho ba bạn điểm cao nhất Nên là chị mong các bạn có thể tham gia phần thi thử này Để dinh về cho mình những ưu đãi và đặc biệt quan trọng nhất là để một lần chúng ta kiểm tra kiến thức của bản thân Để xem xem là chúng ta làm bài thi thử thì được khoảng bao nhiêu điểm Và từ đó nhìn nhận xem bản thân mình còn chưa chưa tốt ở phần nào để còn tự ôn luyện thêm còn cải thiện thêm nữa nhé được không? Và đừng quên là để cho các em đối với những bạn mà chúng ta muốn ôn lại kiến thức của toàn bộ chương trình học kỳ 1 đó để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ thì các bạn có thể nhắn tin về cho chị để tìm hiểu kỹ hơn về khóa học ôn thi cuối kỳ nhé. Đây là một khóa học ngắn hạn thôi, chỉ diễn ra khoảng độ 12 buổi thôi nhé, nhưng mà 12 buổi đó chúng ta sẽ ôn tập tất tần tật các mảng kiến thức. Đó, vậy là trong khoảng thời gian ngắn nhưng ôn tập nhiều đấy Nên sẽ có một lộ trình riêng dành cho các bạn ở trong khóa học ôn thi cuối kỳ Rồi, cụ thể thì chị sẽ hướng dẫn chúng mình Nên các bạn có thể nhắn tin về cho chị được không? Ừ, và đó là nội dung của buổi học ngày hôm nay nhé. Buổi học ngày hôm nay tóm lại này là những cái vấn đề liên quan đến mở và kết, mở đoạn kết đoạn hay là mở bài kết bài là chị đã cùng với các bạn tìm ra một cái giải pháp rồi đấy, đã tìm ra một chiếc chìa khóa rồi đấy. Mong rằng là các em sẽ đem theo được chiếc chìa khóa này vào trong phòng thi của mình và sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm thời gian nhất có thể nhé. Sẽ không bao giờ bị bí khi mà đặt bút để viết nữa. Được không? Rồi, buổi ngày mai chúng ta sẽ đến với phần văn tự sự, một phần mà các bạn thắc mắc rất là nhiều. Nên chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào 5 giờ sáng ngày mai nhé. Nhớ thực hiện đầy đủ thử thách và nhớ là tham gia và đồng hành cùng với chị xuyên suốt khóa học miễn phí này nhé. Được chưa nào? Đề bài trong hai buổi trước thì đã hết hạn nộp mất rồi Hạn nộp của chúng mình sẽ là 5 giờ sáng ngày hôm sau Tức nghĩa là đề bài thử thách buổi 3 này này Thì hạn nộp của chúng mình sẽ là 5 giờ sáng ngày mai Nên là đối với thử thách buổi 1 và buổi 2 thì hết hạn mất rồi Nên những bạn nào mà chưa kịp làm thử thách buổi 1, buổi 2 ấy, Thì chúng mình sẽ bắt đầu làm từ thử thách buổi 3 này luôn nhá Ừ, đồng ý không? Ừ, rồi còn bây giờ thì chúng mình sẽ dành thời gian để chuẩn bị thật là chu đáo để chuẩn bị cho một ngày mới. Hôm nay là ngày thứ tư rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đến trường học này hoặc là có những bạn học online thì chúc cho tất cả chúng mình sẽ có một ngày học tập và làm việc thật là hiệu quả nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các em vào buổi sáng ngày mai. Bye bye.